Ờ, bình rộn một chút và ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục quay trở lại đây bớt chút thời gian chia sẻ cho cả anh chị em chúng ta về những cái đường cầu mới những cặp song thủ đô tô mới để anh chị em chúng ta có thể chơi những khung ngày mới mọi người nhé và thật sự mà để nói thì ngày hôm qua chúng ta cũng rất là vui và chúng ta đại thắng tưng bừng rực lửa đến tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta rồi ngày hôm qua là một ngày tuyệt vời đấy thì ngày mùng 7 chưa nổ cho chúng ta với cặp song thủ 1331 ngày hôm qua là ngày 1331 nội đạn nổ cho tất cả anh chị em chúng ta rồi đúng chưa ngày hôm qua là ngày 08 thì ngày 8 tháng 3 ngày quốc tế phụ nữ tên ờ, một miền tổ quốc của chúng ta thì ờ, ngày hôm qua thật sự phải nói là một ngày ờ, xứng đáng với phụ nữ của chúng ta đúng chưa thì và chúng tôi thì chúc cho tất cả anh chị em chúng ta đại thắng tưng bừng rực lửa như thế này mãi mãi và cũng như là liên tục mọi người nhé tiếp tục nối cầu an thông đến tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta luôn đúng chưa Đấy, ngày hôm qua song thủ lô tô 1331 đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta này lô tô 13 đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta của ngày hôm qua rồi Đấy. và một lần nữa chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta luôn và cũng như là ngày hôm qua ở trên Zalo chúng tôi à, vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm qua đấy thì nói chung là buổi tối thì chúng tôi bận rộn và 4 giờ chiều ngày hôm qua chúng tôi đã chốt số cho tất cả anh chị em chúng ta ở trên Zalo đường cầu kín số VIP số cầu phải nổ rồi 0394751262 đây là cái Zalo của chúng tôi Zalo số VIP số kín chúng tôi chốt cho tất cả anh chị em chúng ta luôn ok chưa Đấy, và ở trên Zalo thì được chúng tôi hỗ trợ đó là thu phí sau giờ quay cho nên anh chị em chúng ta yên tâm và ngày hôm qua chúng ta đại thắng tiếp tục nối cầu ân thông đến tất cả anh chị em chúng ta rồi thật sự để nói thì à, <clears throat> những đường cầu ở trên Zalo số VIP và cũng như là những cầu ở trên video này là những con số tâm đắc là những con số tỷ lệ cao để chúng tôi giúp tất cả anh chị em chúng ta vào bờ đấy cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm khi và uh, à, ủng hộ kênh của chúng tôi và cũng như là theo dõi uh, uh, kênh của chúng tôi theo dõi video mỗi ngày và cũng như là uh, dõi Zalo của chúng tôi mọi người nhé rồi thì ngày hôm nay giờ đến đây thì ờ, cũng là cũng là sang buổi trưa của ngày hôm nay rồi thì chúng tôi cũng tóm tắt ngắn gọn thôi chúng tôi không chia sẻ cầu kèo nữa mà sau khi nghiên cứu phân tích cầu kèo thì chúng tôi tiếp tục đưa ra cái dự đoán cho tất cả anh chị em chúng ta sẽ dự và chơi tham khảo từ ngày 09 đến ngày ngày 10 ok chưa ngày mùng 9 đến ngày mùng 10 với cặp song thủ lô tô đó là 1551 mọi người nhé song thủ lô tô 1551 để anh chị em chúng ta có thể tham khảo cho khung hai ngày ok chưa ok và trên đây là cái cặp song thủ lô tô mới để anh chị em chúng ta có thể cho chơi khung ngày mới anh chị em nào cô gì chú bác nào chúng ta kết cầu trùng máu thì chúng ta có thể à, nhỏ nệ đá đá bị hơi cho khung ngày mới chúng ta có thể chơi 5 điểm 10 điểm thôi còn anh chị em nào chúng ta không kết không trùng chúng ta dừng lại mức độ tham khảo thôi còn chúng tôi không khuyến khích tất cả anh chị em nào chúng ta chơi to quân số lớn với những con số trên video này cả còn anh chị em nào chúng ta đang xa bờ với cầu lần số đang thua thang ở lần thì anh chị em chúng ta hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi bằng cách kết bạn Zalo của chúng tôi qua Zalo 0394751262 mọi người nhé để được chúng tôi giúp tất cả anh chị em chúng ta vào bờ luôn đấy còn là chúng ta không nên lợi dụng những con số trên video này cả mặc dù là cầu nó nổ đều như thế này nhưng mà anh chị em chúng ta phải cẩn thận và cân nhắc là như vậy đúng chưa còn là chúng ta không nên lợi dụng những con số trên video này để chúng ta chơi như thế này đấy và chúng ở trên Zalo thì được chúng tôi cung cấp đó là bạch thủ lô một số chơi trong ngày mọi người nhé đấy và cùng dàn đề 10 số đấy, cầu xiên 2 ok chưa còn trên video này là cặp song thủ đồ tô chơi khung hai ngày đấy thì uh, nếu như anh chị em chúng ta suy nghĩ ra và tư duy ra tính toán ra thì chúng ta đã biết cũng có thể biết rằng là nếu như thay vì chúng ta bỏ ra tiền để chơi hai ngày thì chúng ta bỏ ra một chút phí để chúng ta có thể chơi bạch thủ đô chơi trong ngày ok chưa chúng ta bỏ ra một chút phí để chúng ta uh, chơi cái bạch thủ đô trong ngày để chúng ta thành công hơn đúng chưa rõ ràng là như vậy và anh chị em chúng ta cũng có thể uh, cũng có thể uh, bàn bạc với chúng tôi và cũng ờ, như cũng như là cái ờ, gọi là chúng ta sẽ tâm sự về vấn đề môn số học này và chúng ta có thể vào phí tuần Đấy, có, chúng ta có thể uh, uh, phí nó sẽ được uh, suy giảm giảm nhẹ hơn và cũng như là uh, những, uh, giờ, những ưu đại nó sẽ đặc biệt hơn ok chưa cho nên anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy còn Zalo uh, của chúng tôi thì được hỗ trợ thu phí sau cho quay cho nên là anh chị em chúng ta hãy yên tâm khi mà kết nối với Zalo của chúng tôi mọi người nhé ok chưa